đó một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó cũng khá là đơn giản thôi nhưng nó lại là cái niềm động lực rất là lớn đối với mình để hàng ngày mình có thể là có động lực để ngồi soi có chốt số để phục vụ các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều giá đặc biệt thì hôm nay ra 20 nhất to thì ra 80 đó về lô tô thì đầu 3 ít 3 bị câm nhá cái cầu lô hai nháy thì có 48 có 58 và 80 và 89 cái lô cặp thì ngày hôm nay cũng khá là rực rỡ với cặp 8998 4884 à, và tiếp theo là có cặp 4774 nữa đặc biệt thì ra 20 rồi và cũng không ngoài cái dự đoán mình dành cho các bạn nhé ngày hôm nay thì niềm vui của chúng ta lại vô bờ bến rồi à, mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn luôn đây ạ à, thì các bạn đã thấy niềm vui vô bờ bến chưa ngày hôm trước thì chúng ta ăn độc thủ đề à, ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với tục cái câu cho các bạn về bờ ăn ngày hôm nay thì chúng ta ăn chạm hai nhé đấy ngày hôm nay chúng ta ăn chạm hai nhé và ăn đề 20 ở trong cái dàn đề rút gọn của mình đấy quá là vui luôn các bạn ạ đấy rất là tưng bừng rực rỡ và ngày hôm nay thì chúng ta ăn cả bạch thủ vip 1661 các bạn nhé ngày hôm nay thì niềm vui chúng ta chọn vẹn luôn với cả lô và cả đề với cái cầu đề ăn thông đấy à, ngày hôm nay bạn nào mà đã ăn được cái đề 20 này và ăn được bạch thủ vip 1661 thì các bạn hãy bình luận xuống bên dưới để chia vui cùng với mình các bạn nhé đấy rất là vui luôn à, ngày hôm nay thì cũng liềm vui là nhân đôi nhân 3 nhân 4 khi mà ở Zalo ngày hôm nay thì Zalo của mình à, mình cũng đã đưa các thành viên ở nhóm tứ nương của mình về bò rất là an toàn à, với à, đề 20 các bạn nhé ngày hôm nay thì các thành viên ở nhóm của mình thì cũng đã về bò rất là an toàn à, và các bạn đang lên đỉnh núi rồi ạ với cái cầu ăn thông các bạn nhé cả cầu đề và cả cầu lô ăn thông thì ngày mai mình vẫn đang có những cái cầu đề và cầu lô rất là đẹp để cho các bạn lấy số về bò ấy thì các bạn mà đang bị loạn cầu bí số hay là đang xa bò ấy muốn tham khảo những cái số kín số số VIP hay là các bạn muốn đồng hành cùng với cả nhóm tứ lương của mình để hàng ngày có thể là à, mình có thể đưa các bạn về bờ an toàn thì các bạn hãy liên hệ ngay với Zalo của mình nhé à, ờ, và các bạn lưu ý giúp mình một chút là cái Zalo 0963236194 đó là số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh kênh thập tứ nương của mình nhé à, ờ, bây giờ thì đang có rất là nhiều những cái kênh họ đang giả mạo kênh thập tứ nương ấy và có những cái số Zalo khác nhau thì các bạn hãy để ý giúp mình ngoài cái số Zalo của à, là ngoài cái số mà Zalo là 0963236194 thì ngoài thì những cái số Zalo khác thì đều là lừa đảo rồi các bạn hãy để ý để tránh bị mất tiền oan các bạn nhé đấy à, rất là vui và ngày mai mình vẫn đang có những cái cầu đẹp này à, để cho các bạn tham khảo và à, Zalo thì cũng đang vào cầu đỏ rồi thì các bạn hãy nhanh tay à, để vào lấy số nhé à, mình khuyên các bạn lên vào Zalo lấy số bởi vì là ở Zalo ấy mình sẽ có nhiều thời gian soi cầu hơn này à, tận buổi từ sau giờ quay hôm nay tận buổi chiều mai cơ mình sẽ có nhiều thời gian để soi soi xét cầu kèo hơn đấy và những cái con số đó là những con số kín nó không phải là những con số công khai thì là cái khả năng ăn nó sẽ cao hơn ở trên video rất là nhiều đấy thế là các bạn hãy cân nhắc thật là kỹ nhá à, còn bây giờ thì mình sẽ điểm lại cho các bạn à, à, cái à, đây cái bảng tổng hợp dự đoán kết quả cho ngày mai đây mình sẽ chốt số cho ngày mai nhá thì ngày mai ngày mùng 2 tháng 5 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 8 và chạm 0 độc thủ đài là 0880 và bạch thủ lô vip sẽ là 3443 đó cái dàn này rút gọn thì sẽ có 282 này 383 này 484 này 686 898 020 030 040 060 và 090 đó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 này sẽ may mắn với những con số ở trên đời của mình chào tạm biệt các bạn nhé